tìm hiểu xong năm cái ví dụ minh họa này. À, sau đây là ví dụ minh họa thứ nhất. Để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn đặt trong từ trường của dòng điện chạy qua thì ta dùng quy tắc nào? Và câu hỏi này thầy cho dưới dạng trắc nghiệm và các con sẽ chọn một trong bốn đáp án đúng ở phía dưới. Và các con biết rồi. Xác định chiều của lực điện từ thì chắc chắn ta phải dùng quy tắc bàn tay trái. Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B. Thầy nhắc lại, khi xác định chiều của lực điện từ thì các con lưu ý là các con bắt buộc phải dùng quy tắc bàn tay trái. Ok không? Rồi, rất tuyệt. Chúng ta ví dụ này mang tính gọi là khởi khai mào một tí thôi. Sang ví dụ thứ hai. Và thầy mời các con. Lần này thì chúng ta phải động tay động chân rồi. Và các con ờ, thử kiểm tra xem tay trái của mình đang ở đâu. Giơ tay lên nào. Rồi, thầy nhìn thấy tay các con rồi. Và bây giờ các con sẽ dùng tay trái để các con thử làm ví dụ này trước. Đề bài cho như sau. Một mũi tên uh, mũi tên trong hình nào dưới đây biểu hiện đúng chiều của lực điện từ F tác dụng vào vào đoạn dây dẫn này. Và đề bài này cho trắc nghiệm dưới dạng là ờ, bốn uh, hình vẽ và tương ứng với nó là bốn đáp án A, B, C, D. Và sau đây thì các con hãy lấy tay trái của mình ra và tiến hành thử xem nào. Các con có tìm ra đáp án đúng không nhé.